Mình bạn thì lung tung mà Một khi con một ba Mong có một hình cao Như tôi ta Chỉ có một hình dòng Mr. Tim Walker on the mix. Welcome to Mr. Tim Warp on the mix.